ở à, trong kinh tăng chi đức phật dạy thế này người phật tử tại gia có năm cái lý do để mà cần phải làm cho mình giàu có nhé các phật tử nghe xem phật dạy này có năm cái lý do Đấy. hôm ấy thì đức phật ở tại vườn của ông cấp cô độc Đấy. thế thì ông cấp cô độc ông đến ông đảnh lễ phật ông cấp cô độc các phật tử biết rồi chính là ông đức chúa ông ở trong chùa mình đấy nghe không thì ông đi đến ông lễ phật rồi ông ấy bạch phật Phật mới dạy ông cấp cô độc thế này. Này gia chủ, có năm lý do để gây dựng tài sản. Thế nào là năm? Ông cấp cô độc là một cái ông rất giàu có, một ông đại thí chủ vô cùng giàu có. Nếu nói là ông giàu hơn cả vua, đấy, ông giàu hơn cả vua Ba Tư Nặc ấy. Ông này là ông đã xuất tiền vàng của ông ra để ông rát cả một cái mảnh vườn ông mua cái mảnh vườn ấy để cúng cho Phật xây tinh xá, tinh xá kỳ hoàn đấy. Ai đi Ấn Độ bây giờ thì vẫn còn cái tinh xá đấy, còn di tích của cái tinh xá đấy. Cái vườn, cái rừng ấy nó rộng mênh mông thế này mà ông mang vàng ra, ông rát, rát kín hết gần, kín mặt đất luôn. Để ông mua cái mảnh đất đấy làm tinh xá, cúng cho Phật đấy. Ông giàu đến như vậy cơ mà. Và hàng ngày ông đều ngày nào ông cũng nấu cháo cơm cháo phát cho hàng nghìn những người nghèo khổ cô độc cho nên ông mới được cái danh hiệu là cấp cô độc nghĩa là chu cấp cho những người cô độc nghèo khổ cái tên của ông gắn liền với cái hạnh của ông ấy nghe không ông bố thí rất là mãnh liệt đấy thế thì ở đây phật mới dạy cho ông cấp cô độc thế này có năm lý do mà người tài gia nên gây dựng tài sản như vậy các phật tử thấy phật dạy cho người tài gia chúng ta phải biết làm giàu phải nên làm giàu chứ đừng nghĩ là phật tử là cứ phải nghèo mới là phật tử phải không chẳng bao giờ phật dạy là phải nghèo khổ mới là phật tử mới là đệ tử của ta không phải phật không dạy phật tử như vậy phật không dạy người tài gia phải nghèo khổ mới là phật tử nhé à, mình là mời phật tử nghèo khổ mình không giúp được ai đâu đây phật dạy lý do thứ nhất người phật tử có được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn thâu góp với sức mạnh của đôi bàn tay kiếm được do mồ hôi, thâu được một cách hợp pháp, tự mình làm an lạc khoan hỷ, làm cho cha mẹ, vợ con, người phục vụ, người làm công được an lạc khoan hỷ. Đây là lý do thứ nhất để gây dựng tài sản. Đấy. Ở đây Phật dạy người Phật tử tại gia phải gây dựng tài sản để làm sao? Mình có tiền của mà mình làm ra tài sản một cách chính đáng bằng bàn tay và khối óc của mình. Để làm sao? mình làm cho mọi người, làm cho cha mẹ mình, cho vợ con mình, cho người ăn kẻ ở trong nhà mình à, được an lạc. Mình có tiền của mình mới nuôi được cha, nuôi được mẹ, nuôi được vợ, nuôi được con, nuôi được người ở, người làm công, đúng không? Mới trả lương bây giờ muốn thuê ô xin cũng phải tháng có mấy trăm nghìn hay mấy triệu chứ, không? Không thì làm sao người ta đến ta làm cho mình được? Phải có tiền, Đấy, đây là cái lý do thứ nhất, phải có tài sản, có tiền. Lý do thứ hai, này gia chủ vì thánh đệ tử kiếm được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, vị này làm cho bạn bè thân hữu an lạc khoan hỷ. Đây là lý do thứ hai để gây dựng tài sản. Nghe không? Tức là không những ta giúp được gia đình mình rồi, ta giúp cho bạn bè của mình, nghe không? những người thân của mình, giúp cho họ họ khó khăn mình giúp đỡ được bây giờ anh em bạn bè mình trước hết thầy nói anh em ruột thịt của mình thôi đã nghèo khổ mà mình cũng nghèo thì mình có giúp được đâu đấy thế nhưng mà mình có tài sản mình có tiền của mình giúp được anh em rồi giúp được bạn bè thì có phải tình bạn tốt lên hơn nào đúng không khó khăn hoạn nạn giúp đỡ nhau rất tốt nó càng củng cố cái tình bạn và tình anh em đó chứ còn mình cũng nghèo quá phải không ốc không mang nổi mình ốc còn mang cọc cho rêu làm sao được nghe không không thể nào mà giúp ai được cho nên cái lý do thứ hai là làm giàu để giúp cho anh em cho bạn bè cái lý do thứ ba phật dạy người đệ tử kiếm được tài sản nhờ sự chăm chỉ tinh tấn để còn phòng khi tai họa đến à, ở trên đời này thưa các phật tử không ai nói trước được đúng không không ai nói trước được có thể tai họa nó ập đến đấy giống như lào cai như là yên bái như lai châu vừa rồi mưa lũ ập đến một cái ai biết trước được ào một đêm là mất hết cả nhà cửa mất cả người luôn có phải không đấy rồi chúng ta không thể biết được tai họa nó giáng xuống lúc nào cái nghiệp quả của mình nó trổ ra lúc nào mình có biết đâu đấy mình không phải thánh nhân không biết trước được cho nên ý, nếu mà ta nghèo khổ ta không có tiền của dự trữ thì khi tai họa ập đến ta chống trả làm sao được đấy nghèo đấy thầy không nói đến mất người mà nếu ta mất hết nhà cửa vừa rồi đấy ở lai châu ở yên bái mất hết nhà cửa rất nhiều gia đình nếu không có những cái tài sản dự trữ vào à, không có thì khổ không mình phải chờ đợi cái sự cứu giúp của xã hội thì được bao nhiêu chia ra không được bao nhiêu mà rất khổ bo biếu thế thì nếu mà mình có tiền của có tài sản mình cất giữ hoặc hay có tiền mình gửi tiết kiệm à, thì mình yên tâm thôi mất cái chỗ đấy mình có cái này nó sẽ bù đắp cho đấy khi tai họa bất ngờ nó ập đến các phật tử thấy không những cái rủi ro đấy không ai biết được cho nên ở xã hội thì bây giờ họ lập lên cái ngành bảo hiểm cái ngành bảo hiểm là để phòng khi rủi ro tai họa nó ập đến thì chúng ta có những cái cái cái tiền bảo hiểm nó đỡ cho mình cái cái bảo hiểm nó rất nhân văn ở chỗ đấy các quý phật tử có điều kiện nên tham gia bảo hiểm khi mà mình có sự cố gì cái tai họa gì trong đời nó xảy ra thì cái bảo hiểm đấy nó bù đắp cho mình nó giảm thiểu cái tổn thất cho mình rất nhiều thì đây cũng thế Thế muốn mua được bảo hiểm cũng phải có tiền, có tài sản. Cho nên đấy là một cái lý do để chúng ta phải tích lũy tài sản, phải làm, phải làm giàu. Rồi Phật lại dạy nữa, cái lý do thứ tư để cho người Phật tử tại gia kiếm tiền phải làm giàu. Đó là vì ấy có thể nhờ tài sản ấy mà hiến cúng cho bà con, cho khách, cho hương linh đã chết, hiến cúng cho vua, cho chư thiên. Đây là lý do thứ tư để gây dựng tài sản. Nghe Chúng ta có tiền của, có tài sản thì chúng ta mới có thể à, để dâng cho vua. Nếu mà chế độ có vua, chúng ta hiến cho vua hay là chúng ta làm lễ cúng cho các hương linh. Nghèo quá, không có tiền làm dỗ cha, dỗ mẹ nữa. nghèo Nghèo quá, cơm ăn không có, làm sao dỗ cha, dỗ mẹ được đấy. Đấy, thì chúng ta thấy có khổ không? Ừ, rất là khổ nghèo như chị giàu ôi thôi rồi nghèo không làm ăn gì được cả nó rất là khổ rồi chúng ta còn có thể giúp cho cho người ngoài cho khách được nữa đấy nên chúng ta muốn làm cái lễ một cái đàn cúng tế cho các vong hồn các hương linh và mà chúng ta nghèo quá không có điều kiện để làm đấy. thế nên chúng ta nếu có tiền của chúng ta có thể làm được đấy thế rồi phật dạy cái nữa là người Phật tử kiếm được tài sản nhờ sự chăm chỉ ấy thì tài sản ấy còn có thể dùng vào việc để cúng dường cho các sa môn, các bà la môn hay là cúng dường cho tăng chúng, chư tăng. Sự cúng dường này sẽ đưa đến phước báo vô lượng ở cõi người, cõi trời. Đây là lý do thứ năm mà chúng ta phải nên gây dựng tài sản. Đấy. Vậy các Phật tử thấy chúng ta là Phật tử không phải là phải nghèo phật không bao giờ à, nói rằng đệ tử phật tử của ta phải nghèo khổ mới là đệ tử của ta nghèo mà đệ tử của ta phải làm sao phải biết làm giàu biết kiếm ra tài sản biết tích lũy tài sản nhá mới được ừ.